mua thuốc ngọc tóc không sếp à hello anh uh, anh trai là sao giờ anh nghe tôi nói không hello OC cái F8 đi ông ơi Hello Đi 18 mẹ Hello Với thế gian ai không có tóc Hãy đi mua chuông chuông tóc Chuông tóc chúng tôi gì À, rồi xin lỗi anh nha thằng này nó đội gầm anh điện đội cho nó anh rồi ờ, xe anh ta đăng ký xong rồi anh ta đang ờ, làm đèn gầm thì sao biết được anh rồi bây giờ uh, thứ nhất là cái bát biển số xe của anh là mất rồi bây giờ có thể là xe này tôi chúng tôi sẽ đưa vào diện là không thể lưu thông đấy anh uh, đấy thì anh cứ dán không, không, không, anh cứ dán đặt anh cứ để lên cái này anh chúng tôi đã sáng tạo Mẹ nó chứ mẹ với thằng mẹ với thằng này Thôi chị anh dí mấy thằng đó đi Tôi tôi biết rồi Tôi biết phải làm sao đó Cop ba tắc quan hiện tại có một nhóm đối tượng đang trêu chọc cảnh sát ở ờ, trước khu vực đồn nhờ các uh, sĩ quan hỗ trợ nhé. Đối tượng đi xe màu uh, đen uh, phủ xanh uh, mất cửa nhé, đang uh, trên có khoảng 4 đối tượng. Nó nó nó tông xe em luôn sếp ơi. Ờ, chắc cái này anh, anh phiền anh có phiền anh đi sửa xe thôi chứ giờ tôi cũng không biết như thế nào cả